của người đồng bào Hà Nhì và sơn sẽ tìm một ai đó thì cái này thì nó cũng là một cái duyên gì đó thôi để làm quen và hỏi về uh, những cái uh, phong tục tập quán uh, thêm những cái nét đặc trưng riêng của uh, cái ngày lễ trọng đại của người Hà Nhì này các bạn ạ và thực ra thì Sơn cũng có tia thế rồi bây giờ thì uh, Carmen uh, quay máy thôi này giúp mình một tí nào đây các bạn ơi à, <laughs> Sơn à, Hồi vừa nãy thì à, Sơn cũng có bắt gặp à, em gái đây Và cũng có hỏi thăm một chút rồi Và ngày hôm nay thì à, nhà em gái nào cũng có làm cái món bánh Bánh bánh gì nhỉ gọi là bánh Bánh dày ạ À bánh dày vâng. Bánh dày bình thường thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà cái bánh dày này thì là à, chúng ta sẽ làm theo một cái kiểu cách riêng của của người hà nhì mình vâng. đúng không à, cái quá trình làm bánh này là chủ yếu cái chính của nó là chúng ta sẽ làm để ăn bình thường thôi hay là chúng ta làm để à, cúng cúng sau đó là thì mới ăn mình làm bánh xong là mình phải làm làm lý mới được ăn ạ. à có nghĩa là chúng ta sẽ làm cái bánh đó và để làm cái lễ trong cái ngày hôm nay là một cái ngày rất là trọng đại của người Hà nhì đúng không vâng. gọi là ngày tết người Hà nhì đấy đúng không à, thì cho anh hỏi thêm là hộ gia đình nào cũng sẽ phải làm cái món bánh đó ạ vâng à thế nhà em thì có làm nhiều không Đúng, ờ, kiểu là mình không không ăn nhiều nên cũng làm bình thường chứ không làm nhiều cũng làm ít ý. <laughs> vậy thì ờ, à, anh hỏi tên em một xíu đã nhỉ? à, hỏi lại cái tên cho nó chính xác à, tên em là gì và sinh năm bao nhiêu em là em tên là Phà Lò Chơ sinh năm 2005 à. Phà Phà Lò Chơ Lò Chơ Chơ vâng. <laughs> các bạn thấy bạn gái này xinh không xinh nhưng mà cái tên thì lại cực kỳ là trơ trào các bạn <laughs> xin lỗi em nhé nói vậy cho vui thôi à, hôm nay thì à, anh xin phép được uh, đi vào nhà em để uh, cùng em làm những cái món bánh dày của người Hà Nhì có được không? Được ạ. Và cũng anh sẽ à, xin phép nhà em để cho anh cùng ở lại để thưởng thức những cái món bánh dày đó vâng. sau khi mà chúng ta làm những cái lễ cúng xong. Được. Ok, cảm ơn Được. em nhé. Bây giờ thì à, Sơn mời tất cả mọi người à, cùng Sơn và em chờ để đi vào nhà để xem cái kiểu cách làm bánh mọi thứ của người Hà Nhì sẽ như thế nào các bạn nhé. Đi thôi em. Ờ, nhà em ở trên này à? Vâng ạ. Ừ, anh quan sát thấy Nhà em cũng được uh, xây bằng bê tông hóa rồi À nhưng mà anh thấy có mấy cái xe ô tô này là chắc là của khách du lịch của, tham quan Của khách ấy ạ Ừ À xe ô tô nhà em à <laughs> Ồ, nhà em giàu thế <laughs> Đi mình lên nhà đi à, Nhà em bên này đúng không? Vâng Thế còn bên bên này là nhà, nhà hàng, xóm, xóm à? à? Có anh em vì gì với cả nhà mình không? Không ạ, à, thì là hàng xóm thôi ạ ừ anh thấy nhà nhà này thì nhà em đã làm bê tông rồi à thế còn những cái nhà trình tường đây thì có phải nhà mình không đây vẫn là nhà nhà em ạ à chào các bạn nhá chào, chào anh nhé ừ. <laughs> à, dạ. thế là nhà mình có hai nhà đây luôn á vâng ồ à, kể ra thì <laughs> cũng khá là giàu các bạn ạ à. <laughs> thực ra thì đấy như các bạn nhé à, bên tay trái sơn thì là một ngôi nhà trình tường à, một ngôi nhà cổ theo à, lối kiến trúc của các cụ ngày xưa đúng không? Cái đây là theo cái lối kiến trúc của các các cụ ngày xưa là làm theo cái lối này à, làm bằng bức tường bằng đất đất trộn lên đất nháo ừ. trộn đúng không? Còn bên này thì nó là cái kiến trúc công trình mới rồi Công trình mới nhưng mà các đời con cháu về sau này thì họ vẫn giữ lại những cái à, à hình tượng đặc trưng theo như cái ngôi nhà trình tường ấy các bạn thì nếu chúng ta có thể quan sát từ trên cao xuống ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái mái của ngôi nhà này thì nó la lá giống nhau hết tiếp theo là vẫn là cái chương trình làm bánh đây <laughs> à, bây giờ ờ, mình mới bắt đầu mới gói hay là vừa là, xong đã... rồi ạ ô nhanh vậy <laughs> anh đến muộn quá ờ, tại vì vừa nãy anh ngồi cùng với cả mấy anh em ở dưới kia một chút thế là làm được bao nhiêu cái như thế này rồi Chẳng, không đếm ạ nhiều đâu rồi bánh mình để đâu đây đây đây bánh để à đây á gói bằng lá ạ à? à đây gói gói bằng lá ở lá, dưới đây rồi đúng không lá chuối ạ ồ như thế này là ừ, như, thế này xong rồi là mình uh, buổi tối này thì mình sẽ đem cúng sau đó là sử dụng luôn à vâng. có có làm lễ xong ăn được làm lễ xong ăn thế cái vâng. bột uh, cái bột như em đang đang uh, đang làm bánh đây thì đã được nấu rồi đúng không? Vâng ạ. Đã nấu chín rồi. Vâng. À, có cái cái đây là bát gì đây vừng à? Vừng ạ. Vừng. Kiểu vừng à, vừng này là cũng nhà mình trồng được thôi à? Vâng. Vâng, vâng. À. Nhà mình trồng luôn đấy ạ. Ô gói đơn giản vậy thôi á? À? Vâng. Đây <laughs> là một uh, cái mẹt này chắc là theo phải được mấy chục cái ấy nhỉ? Vâng. Được khoảng tầm 30 cái không? Chắc là không đến 30 cái đơn giản như thế này anh cứ tưởng là là phải uh, gói uh, nó vuông không, vắn một tí chứ không cầu kỳ <laughs> chỉ cần tròn là được ờ có nghĩa là chỉ cần nặn cái bánh này nó tròn một là xong tròn. rồi cho vào cái miếng lá chuối như thế này là vâng, là thế này thôi à, khi các bạn mà bước chân đến những ngôi nhà của người hài nhì ấy, thì có một cái điều đặc biệt là mọi người không được ngồi lên những cái bậc trước cửa như thế này nhá bởi vì là khi mà chúng ta vào nhà là có một cái bậc trước cửa này và người Hà Nhì thì sẽ có một cái uh, kiểu như là một cái phong tục của người ta là khi ở trong nhà có chăn nuôi một con vật gì đó thì uh, sẽ mang lại những cái ý nghĩa là uh, cho con vật nó khỏe mạnh, chóng lớn nên là chúng ta kiêng kỵ không được ngồi vào những cái bức cửa đấy Trời ơi, anh thấy em hình như là em vừa bưng cái mẹt bánh cất vào trong này à? Vâng ạ. Đây ừ. là chỗ cất bánh ạ. Ừ, thế là làm xong là mình phải cất vào đây, thế sau đó là buổi tối thì mình mới uh, đem uh, ra cúng đúng không? Vâng ạ. Thế cúng thì mình sẽ cúng ở đâu? Cúng ở Cúng ở kia kìa. Trên, trên kia. Đâu? À, cúng ở ngay chỗ bếp này luôn á? Vâng vâng. Ngay chỗ bếp nấu đây à? Vâng có, nghĩa là đây gì cái cái cái chỗ à trên ờ, trên trên cái kiểu như là có cái hòm kia đây đúng không vâng vâng anh đi lên đó có được không được ừ đây sơn sẽ uh, di chuyển sát lên đây quay cho các bạn xem uh, người hài nhì thì sẽ làm những cái lễ cúng ở cái vị trí như thế này thì nhà nào cũng phải cúng ở đây như có vị trí kiểu như thế này hay là mỗi nhà thì mỗi khác em không cùng một vị trí luôn ạ À, nhà nào cũng phải cúng ở cái vị trí gần bếp như thế này đúng không? Vâng ạ. À, cái à, mấu chốt của cái lễ cúng này thì vẫn là chỉ là muốn để cầu cho là được à, trong năm thì chúng ta được trồng trọt chăn nuôi, mọi thứ thì nó được tươi tốt đúng không? Vâng. ạ. Thế bây giờ làm bánh thì xong rồi thì à, có làm thêm món gì nữa không? Dạ không ạ. Thế làm mỗi bánh đấy thôi à? Vâng. Thế buổi chiều nay cúng thì chúng ta sẽ cúng bằng à, À, bánh này với cả à, thịt trâu thì à, đã đã lấy về chưa? Chưa ạ, thịt trâu bây giờ chưa lấy về. Cúng cả cả thịt trâu đấy nữa đúng không? À mình sáng mắc khử. Vâng, cúng và thịt trâu luôn ạ. Cúng là thịt trâu. Vâng. Thịt trâu đấy thì uh, chia ra thì mỗi nhà sẽ được khoảng chừng uh, mấy cân? Chẳng biết được, chưa chưa chưa chưa chưa biết được ạ. À, uh, <laughs> Thế là cúng thịt trâu này, với cả bánh dày này. Với cả cái gì nữa? Có thêm món gì? À, à... đây này, hình như là mẹ đang chuẩn bị đây đúng không? Mẹ đang chuẩn bị đây có cả bí nạc rồi đỗ này. À, rồi các hôm ờ, qua hôm qua hôm qua đi ờ, đi chợ sao là chưa lấy ra ấy ạ. À, à mình, vâng, anh thấy uh, như hôm qua cái buổi uh, biểu diễn uh, văn nghệ ở trên uh, chợ ấy thì Ờ, theo như lời của các à, ban tổ chức nói đó là à, sẽ phải cúng bằng à, những cái kiểu như là những cái món ăn hàng ngày thì mình cũng có sử dụng đúng không? Ví dụ như các món rau củ quả. Không phải tối nay mà là tối tối mai, tối mai mới cúng xuống phía dưới công viên cúng ạ. Cái à, đấy à, là... dưới cái chỗ mổ trâu đấy à? Vâng, vâng vâng. Chỗ mổ trâu đấy là công viên đấy thì tối mai là mọi người là sẽ cúng ở đó. Vâng. À. Sẽ là có có đu quay này. Ừ. Ờ. cúng xong thì bắt đầu là chơi các trò chơi à vâng vâng đu Cũng quay rồi mấy cả cái gì bật tầm bông ấy, đúng không? Vâng. <laughs> cái đấy gọi là cái cái vật vật đấy là là là, là gọi là theo như tiếng người Hà nhì gọi là cái gì? cái xích uh, xích đu này sau là có cái đu đu quay quay quay quay vòng tròn vòng tròn vâng. hai người ngồi hai đầu đấy vâng, đúng vâng, không? Vâng, vâng. Sau đó là đu quay thì bắt buộc là theo cái phong tục của người Hà Nhì mình là bắt buộc là sẽ phải chơi các các trò chơi đó hay là dạ. khi mà mọi người cúng à, xong rồi uống rượu các thứ xong rồi thì tham gia chơi thôi. À, Ờ, cái người mà mình cái người ờ, đi đi làm lấy người dưới kia ấy đi đi ăn ừ, là có có một người là lớn nhất ở chỗ đấy sau là ờ, người lớn nhất này đi uh, chơi qua rồi rồi họ rồi tất cả mọi người đều chơi được hết ạ à mọi người ai thích chơi thì chơi thôi đúng không vâng ạ ừ. <laughs> chứ không phải bắt buộc ai cũng phải à, chơi à, rồi rồi ok anh hiểu rồi à, tới ngày mai thì uh, em uh, tối mai ấy, em có xuống tham gia không? có có ừ. <laughs> em em phải xuống chứ vì tại vì ờ, tối mai là đêm vui nhất để gì công ờ. viên ừ. trong uh, trong cả năm thì cái tháng 6 này là sẽ là cái gọi là cái tháng Tết của người Hải nhì đúng không? Vâng ạ. Còn những cái Tết Nguyên đán bình thường thì có làm to như cái kiểu như cái ngày Tết này không? À, có một cái lễ hội nữa là sắp đến là uh, hai hai hai bảy tháng 8 nữa là có cái lễ hội ờ, lễ hội mùa thu nữa ạ. À, có lễ đến... hội đúng đấy cũng to. Cho anh hỏi lại là cái à, lễ hội mùa thu đó thì sẽ được thường tổ chức là sẽ tổ chức vào tháng 8 ạ đúng không? Không ạ, ờ, năm nay là tổ chức sớm, còn mấy năm trước là mùng 2 tháng 9 mới tổ chức ạ. À những năm trước thì sẽ tổ chức vào đúng ngày mùng 2 tháng 9 ngày vâng, vâng. Quốc khánh luôn. Vâng. Còn năm nay thì sớm hơn là vâng, ngày vâng. 27 tháng 8, vâng. có nghĩa là trước mấy ngày. 27 28 gì đấy tổ chức ừ. năm nay là 27 28 gì. Thường thường cái lễ hội mùa thu đó thì nó có cái nét gì đặc trưng đặc biệt của người Hà Nhì mình không em? Ừ, không, không biết. Thế mọi năm em tham gia cái lễ hội đó thì em thấy nó có những cái gì đặc biệt không? Uh, ở trên chợ là có ờ, có văn nghệ này rồi là người dân người người dân thì đi bán đi bán đồ các thứ ừ. nó cũng kiểu kiểu như là cái lễ hội vừa rồi đây đúng không vâng à thấy à có có các trò chơi như là kéo co này để gậy các thứ ừ, mấy cái trò chơi dân gian đó thì các lễ hội và hoặc là những ngày lễ tết thì bắt buộc là sẽ có những trò chơi đó để cho à, mọi người cùng được tham gia rồi đúng không? ok. Thế bây giờ thì uh, chưa có làm thêm món gì nữa không? Anh không sẽ <laughs> không làm thêm món gì à? Không ạ. Rồi, thế đi vậy thì uh, chắc là anh cũng uh, xin cảm ơn em rất là nhiều vì trong cái quá trình uh, gặp em và đã làm quen được với em để uh, vào nhà và xem mọi người làm bánh và uh, được biết thêm về những cái phong tục tập quán của người Hà Nhì như em đã giới thiệu cho mọi người cùng biết. Vâng. Chị cảm ơn em rất là nhiều nhé. <laughs> Có gì ạ? Ok. À, các bạn ơi, có lẽ là Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi. Bởi vì cái quá trình à, đi vào nhà em chơi để à, xem làm bánh và xem uh, tất cả những cái à, khuôn viên trong ngôi nhà Hà Nhì của nhà bạn ý và cũng được bạn ý giới thiệu về uh, cái ờ, phong tục tập quán của người Hà Nhì vào những cái ngày lễ Tết thì cần phải có những cái gì và những cái mâm cúng thì bao gồm là những cái gì thì trong cái video thì Sơn cũng đã hỏi và đã nói rồi còn bây giờ thì ờ, chắc là Sơn xin phép được kết thúc video này tại đây các bạn nhé